vang lên Hát nữa đi các bạn ơi Hòa bình rồi, độc lập thật sự rồi Cả cuộc sống tươi đẹp nhất đang đón chờ các bạn Tương lai thuộc về các bạn